thương không? Thương nào? Thương cho tấm thân cơ hàng ngập ngụy lòng nhìn con đỏ sáng ngang Mộng vàng ngày hóa cho tang khi trên xe hoa ai đón đưa nàng Những duyên từ đây đứt đoạn để lại một mình thân gầy héo hon Cùng tình năm xưa chẳng còn nhưng sao em mãi giữ tấm lòng son Hà cớ chi để ta phải xa cách rời Thiên ý treo người cho ta phần duyên đôi lứa đôi nơi Lời hẹn ước xưa giờ đây dai khăn sâu mỗi tình không phôi phai tay cho duyên phận mình ngang trai từng chiều cô lưu buồn thắng hiu lẽ loi chi tôi với cánh diều tháng năm cửa ngày chờ đêm trong những sao chẳng chuốt hy vọng thuyền giờ sang sông gọi lại bến xưa tiếng ai đang nức sau ô cửa đã trôi nỗi niềm trong cơn mưa cánh hoa xưa giờ còn đâu nữa không nên thương cũng đã thương vì em đã không thương anh nên bây giờ phải xa lánh mong ngày đó quay lại đừng xảy ra đừng giữ cô chặt đến nếu lúc này để tâm hồn này thoát ra bao nhiêu niềm vui bây giờ trở thành niềm tin là vì do thân phận mình không giấu thật và giấu kia có ngờ nơi đây cứ chờ dẫu cho chẳng trọn vẹn bao nhiêu ý thơ mong lung đứng đoàn dãy tơ vương bao giấc mơ ai đưa chuyến đò suối theo cánh cò đến nơi giàu sang nhung ngắm hoa chúng tôi ở lời ôm phai dọn buồn vương trên màu mắc ngai phía xa xăm có tiếng thở dài khăn sâu mỗi tình không phôi phai để cho duyên phận mình ngang trai từng chiều cô lưu buồn hắc hiu lẽ loi chi tôi với cánh diều tháng năm cỡ ngày chờ đêm trong những sao chẳng chút hy vọng thuyền giờ sang sông ngoài lại bến xưa tiếng ai đang nước sau ô cửa thả trôi nỗi niềm trong cơn mưa cánh hoa xưa giờ còn đâu nữa hẹn lại luyên duyên ở kiếp sau sẽ tay nắm tay đến khi bắt đầu dẫu cho có ngàn vận thương đau cũng không đành mất nhau khóe mi đậm lệ nhòa ngày em rời xa quên mấy câu Những nghiên con nước xuôi dòng ở bên kia sông ai đang ngóng trông quên bao câu hứa câu thề giờ đây mọi anh đau đớn ê trời thanh xuân như áng mây trời vậy nên chẳng ai muốn đời thuyền giờ sang sông gọi lại bên xưa tiếng ai đang nấp sau ô cửa thả trôi nói niềm trong cơn mưa cái hoa xưa giờ còn đau nữa hẹn lại liên duyên ở kiếp sau sẽ tay nắm tay đến khi bắt đầu dẫu cho có ngàn vạn thương đau cũng không đánh mất nhau tránh do phận duyên hay do trời đầy phải xa cách rời cỡ sao phải xui chi để đổi lứa đôi nơi lấy men rượu cây để với nỗi lòng ở nơi thành đỗ rau sang nát hồng chúc cho đời cô mai được như ý vậy những gì cô mong Fuck qua gió lướt qua nhanh để anh động lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này để một ngày nào kia con tim em lắng nghe nhìn thấy em lao đầu dũng khi nào để anh giang cánh tay ôm lấy vào quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời bởi nghèo quả nhiên là ai cũng thế thôi dài chẳng khanh nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng vì cả tương lai nên là em ra nợ cứu mang một nụ hồng thơm ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh em trôi nếm sao em đã khởi à Nhớ không cái hồi hôm bữa còn kêu ca Chán bản tấm trong tôi chỉ biết đưa qua. Vậy mà hôm nay em đã xa vào lưỡi u mê mất rồi và tôi đại thiếu gia Tôi anh nơi đây đang sống em Xuyên qua bao không gian tìm bóng em Anh luôn yêu em từ mọi vũ trụ thực tai anh đã đó là chồng em Ta bên nhau trong năm bạc mái đầu Sau kiếp an nhiên tay dài lâu Dùng lại nơi đây em bên ai khác anh chẳng xa Em sinh ra là để cho che yêu thương là để bảo rằng làm đừng là để cho ai nhấn tâm tư cả đời Em sinh ra là để cho trẻ yêu thương là để bao chàng đêm ta và em còn tim như đang khiêu vũ good